Trong cái thời gian dài nhất để mà tôi duy trì cuộc sống nghiện của tôi ấy, tôi chỉ có thể làm gái và tôi bán ma túy. À, mình tên là Cẩm, họ và tên đầy đủ là Vang Thị Cẩm. Mình quê ở Nghệ An và năm nay mình 37 tuổi. Mình là người dân tộc Thái. Bản thân tôi được sinh ra trong một gia đình thì cũng không mấy êm ấm bởi vì là mẹ thì là giáo viên thế nhưng mà bố thì là một người rất là ham gái thế xong rồi bố mẹ tôi bỏ nhau từ lúc tôi còn rất nhỏ sau đấy thì ờ, mẹ tôi cũng đi lấy chồng và trong khi đó tôi bản thân tôi là con con ở giữa thì thường thường khi bố mẹ như vậy rồi thì con sẽ rất là khổ lúc đấy là tôi còn rất là nhỏ và tôi phải tự lo cuộc sống của tôi tất cả mọi cái trong gia đình tôi bố dưỡng tôi với mẹ tôi ấy thì luôn luôn lục đục bởi vì bố dượng tôi thì luôn luôn đánh đập mẹ con tôi và khi tôi lớn lên rồi tôi cứ nghĩ rằng là khi mình lớn lên rồi mọi cái nó sẽ khác nhưng khi tôi đi học về thì mọi cái nó vẫn như vậy mà thậm chí nó còn kinh khủng hơn và tôi cảm thấy tôi tuổi mới lớn thành ra tôi nghĩ rằng là tôi có thể tôi tự đi lo cuộc sống của tôi và bắt đầu khi tôi bỏ đi uh, xuống thành phố và tôi uh, tìm lại những người bạn của tôi người yêu tôi ấy, bảo tôi là đi à, ra Hà Nội để có thể xin việc làm Thực ra là tôi cũng bị gần như là bị lừa Chứ không phải là mình hoàn toàn là mình mình mình đồng ý mình đi Sau đến một thời gian thì ra đến đấy thì chính cái người nam đấy là cái người dẫn dắt tôi vào để tôi sử dụng ma túy Và dẫn dắt tôi vào những cái con đường tội lỗi nhất thành ra tôi cứ lao theo lao theo lao theo và đến cuối cùng là tôi đã nghiện rất là nặng và tôi không còn lối thoát nữa tôi nhận biết được mình nghiện ấy tôi cảm thấy rất là đau khổ bởi vì tôi không có lối thoát bởi vì khi ở ngoài ấy thì tôi cũng ờ, đi cai các cái cơ sở cai tư nhân ấy rất rất là nhiều tôi uống rất là nhiều thuốc cai mà thậm chí thuốc cai nó làm cho tê liệt thần kinh tức là tôi không không còn vận động được nữa sau đấy thì tôi ờ, bị bắt đi cai và bị bắt đi đi tù án Tôi đi cai 3 lần và đi tù án một lần, tổng cộng tất cả những năm tù của tôi cũng phải gần 10 năm. Cái ngày đấy là tôi vẫn là đang là một học viên của một cái trung tâm cai nghiện, trung tâm số 23 Vì đó. Thì ngày đấy là bắt đầu ờ, một sư Nam Quốc Trung bắt đầu có cái mục vụ để vào trong ờ, trung tâm cai nghiện để truyền giảng để nói về phúc âm của Chúa, tin lành. Rồi tôi thì tôi cũng cũng không biết về Chúa là gì hết cả. Bởi vì không ờ, nghe mọi người nói thì tôi cảm thấy sợ, tôi cũng không hiểu là là nó là cái đạo gì. Thế sau đấy thì tôi cũng rất là may mắn bởi vì là cô giám đốc để cô mới gặp mục sư Nam Quốc Trung và mời và nói chuyện với mục sư Nam Quốc Trung về tôi thì muốn gửi tôi lên cái lớp học đấy. Thì sau đấy thì mục sư Nam Quốc Trung có sắp xếp để gặp gỡ tôi những cái người anh chị em lên để giúp đỡ chúng tôi ở trên đấy dạy à, về à, lời Chúa này, những cái lời chứng toàn là những người có quá khứ nghiện. Cái điều tốt nhất mà tôi cảm nhận thấy ở họ là cái sự chịu đựng. Tức là họ phải chịu đựng những con người như chúng tôi. Mình mình cảm nhận được khi họ có Chúa, họ có họ có một cái sự cảm thông, có một, có một cái sự chịu đựng rất là tốt với những người khác họ có thể sẵn sàng chấp nhận bất kỳ một, một con người nào bất kỳ một cái tính cách nào để họ cố gắng họ giúp đỡ khi tôi bắt đầu biết thờ phượng khi tôi bắt đầu biết khóc thì lúc đấy bắt đầu tôi cảm thấy là tôi khao khát tôi cũng được như những cái con người đấy bởi vì họ có quá khứ như tôi mà tại sao bây giờ họ được như vậy mà thậm chí có những người đến mục sư Nam Quốc Trung là một người cũng có quá khứ nghiện không ra gì mà tại sao đến bây giờ họ như vậy mặc dù là bố mẹ gia ừ. đình các thứ thì hầu như không còn cái gì nữa nhưng mà bản thân mình dù sao đi chăng nữa thì mình mình vẫn còn cơ hội để mình làm lại thế là đến ờ, cái thời điểm mà tôi gần về tôi gần hết hết hết án hết hạn tù ấy, thì lúc đấy tôi bắt đầu tranh chiến một là về hội thánh hai là bước chân ra xã hội con người mình đôi khi cái xác thịt mình ham muốn rồi thì tiền bạc rồi thì tình yêu rồi thì tình dục cái đấy là tôi chia sẻ rất là thật có những lúc cái đòi hỏi xác thịt của mình phụ nữ cũng vậy đàn ông thì có thể tôi không biết có những lúc bản thân tôi cũng nghĩ tôi tôi cũng muốn đi kiếm tiền vì cái đấy là nó là cái đòi hỏi rất là lớn nhưng mà bạn có biết không rất nhiều lần tôi tranh chiến với cái điều này tôi cũng chưa biết cầu nguyện nhiều tôi chỉ cầu nguyện rất là đơn sơ thôi tôi chỉ nói với chúa là chúa ơi chúa nếu như mà chúa yêu con thật thì chúa có thể dẫn dắt con để cho con về hội thánh và gần như là những điều tôi cầu nguyện là một môi trường không có vô tuyến không có internet không có điện thoại và nó thành như vậy luôn có những lúc tôi nghĩ tôi bảo chứ tại sao mình lại sống mình lại chấp nhận cái cuộc sống túng thiếu như thế này nhỉ mình trước đây mình sống như thế nào nên là mình có thể mình đi hát mỗi một buổi tối ít nhất mình cũng phải kiếm được năm bảy trăm hoặc là một triệu rất là thoải mái nhưng có tin không khi mà tôi có Chúa rồi ấy, tôi nghĩ đến cái điều đấy xong ngay lập tức trong ngày hôm đấy Chúa cáo trách trong lòng của tôi và nói rằng là Chúa cho tôi cái ơn đấy để tôi thờ phượng Chúa chứ không phải là không phải là để tôi đi hát để tôi kiếm tiền ở ngoài đời cho dù tôi có tiền cho dù tôi có bạn bè tôi có nhiều thứ nhưng mà tôi không có sự bình an nhưng ở trong chúa mặc dù có những lúc không có một nghìn nào nhưng tôi cảm thấy tôi rất là bình an mà tôi tin tin cậy vào cái tương lai của mình nó sẽ rất là tốt và khi tôi về quê thì sau rất nhiều năm rồi năm sáu năm tôi không liên lạc với gia đình tôi không về nhà gần như gia đình tưởng tôi chết rồi đến khi tôi về thì tôi cũng rất là ngỡ ngàng bởi vì mọi người đối xử với tôi rất là tốt trong gia đình hầu như họ không có một cái điều gì gọi là kỳ thị tôi hay là những cái ánh mắt nhìn tôi cảm thấy khó chịu như ngày trước nữa và đến bây giờ thì tôi khẳng định một điều rằng là tôi sẽ bước đi và tôi à, nương cậy vào Chúa vì ngoài Chúa ra không có một điều gì có thể cứu vớt được cuộc đời của tôi cả chỉ có Chúa gìn giữ tôi và hơn một năm nay khi tôi ở trại về mà tôi vẫn sống được như thế này là cái điều rất là lạ lùng